Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình Bạn có biết ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ một khuôn mặt rất là trẻ, rất là tài năng lần đầu tiên đến với San Diego của chúng ta. Đó là dược sĩ Ngô Quế Châu. Tiếng Anh của cô là Dr. QC Ngô. Um, dược sĩ Quế Châu đã hành nghề dược sĩ từ nhiều năm tại nhiều tiểu bang và tại San Diego. À, nhưng bên cạnh đó, cô cũng đã À, thực hiện được cái đam mê của cô đó là đam mê về viết truyện viết sách và cô vừa cho ra đời ba tác phẩm đó là ba cuốn sách à, đang được bày bán trong dòng chính của Hoa Kỳ và ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ dược sĩ Quế Châu Dr. QC Ngô ờ. Chào Quế Châu Xin chào cô và xin chào ờ, khán giả của đài BNT Vâng thưa quý vị, bên à, Anh được biết à, Quế Châu đã cùng gia đình vượt thoát qua Thái Lan từ lúc mới có 2 tuổi thưa quý vị. Và sau 3 năm ở tại trại tị nạn Thái Lan thì cô định cư tại San Diego, có nghĩa là cô đến San Diego lúc mới có 5 tuổi. Nhưng mà quý vị sẽ thấy là Quý Châu nói tiếng Việt rất là giỏi. Ngày hôm nay Quý Châu sẽ cùng chia sẻ với quý vị um, về cái chặng đường uh, trở thành người dược sĩ và uh, trong cái thời gian mà trở thành làm à, dược sĩ hành nghề professional như vậy, uh, cô vẫn làm được, thực hiện được cái đam mê của cô đó là viết sách và vẽ tranh. À, trước hết à, Quế Châu có thể cho quý vị khán giả được biết là à, Quế Châu đã đam mê viết sách từ hồi bé à, và như vậy tại sao không chọn lựa trở thành một nhà văn, một nhà viết sách mà lại trở thành một người dược sĩ? À, à, khi si bắt đầu thích viết từ à, phát hiện ra mình thích viết từ khoảng uh, lớp 5 Wow à, tại vì lớp 5 thì họ mời một người à, nhà văn và người nhà báo nữa tới giống như là khuyến khích uh, tuổi trẻ để viết thì uh, cái cái đề tài mà ông ta cho ra là uh, viết về cái giấc mơ của mình thì lúc đó QC viết một bài văn về cái giấc hồ mơ của mình là được bảo lãnh bà ngoại từ Việt Nam qua wow. sống với mình thì ông ta đọc xong cái bài của QC thì ông ta rất là thích và ông ta à, xin ờ, hỏi coi QC có à, cho phép ông ta in trong cái cuốn sách của ông ta không tại ông ta đang kết tập lại những bài văn của nhiều người khác thì uh, QC ông và ông ta uh, khuyến khích QC viết thì lúc đó QC mới cảm thấy là ô mình rất là thích viết nhưng mà cũng không có nghĩ <laughs> đó là một cái cái nghề để để pursue để đi theo đuổi lúc nào cũng nghĩ là ô mình cũng phải là chắc phải tìm một cái nghề gì để nó, nó vững chắc hơn um, QC um, khi mà chúng ta trẻ đi học thì lúc nào cũng phải kiếm một cái nghề để nuôi sống bản thân đóng góp cho xã hội um, thì từ lúc nào QC đã chọn cho mình con đường để trở thành một người dược sĩ à, lúc đó khoảng lớp 12 thì lúc đó thì mình bắt đầu uh, xin vào đại học thì lúc đó mình cũng phải biết trước là mình muốn đi theo cái ngành gì Đúng rồi. thì QC chọn cái ngành dược bởi, bởi vì nó không quá lâu dài như uh, ngành ờ, bác sĩ, bác sĩ. y ờ, uh, nhưng mà nó cũng không quá cực giống như là y tá mà QC cũng biết là mình muốn đi theo um, healthcare professional chung chung có nghĩa là ngành y chung yeah. Dạ. thì QC mới chọn uh, là dược sĩ. Yeah. Dạ. Vâng thưa quý vị và cô uh, Quế Châu quý vị uh, thấy rằng uh, chúng tôi gọi uh, dược sĩ Quế Châu là QC vì đó là cái cái cái biệt hiệu tên của cô. uh, cho nên dễ dàng cho quý vị nhớ để mà quý vị có thể uh, lên online search ra để mà mua những cuốn sách của cô cho nên chúng tôi sẽ gọi nhau là QC. QC có thể chia sẻ với quý vị những cái step như thế nào để một người có thể viết ra một cuốn sách à, rồi làm sao để có thể để lên bán ở trong cái mainstream của Hoa Kỳ tức là dòng chính của Hoa Kỳ. Vâng, um, thì mới bắt đầu thì mình phải viết, à, sau đó thì uh, mình nên nghiên cứu, tại bởi vì ở trên uh, mạng nó có rất là nhiều nhà in khác nhau và mình coi uh, coi cái hợp đồng của họ coi họ có cái gì họ sẽ offer cái gì cho mình thì nếu mà mình thấy thích hợp với họ thì mình liên lạc với họ uh, thì cái riêng cái cái nhà in của QC mà QC liên lạc với đó thì là họ ờ, là nhà in lớn uh, và cho nên họ hơi khó khăn một tí có nghĩa là mình phải nộp sách cho họ và họ có một nhóm người uh, ờ, duyệt qua sơ và nếu mà họ thấy cái cái sách mình nó có cái tương lai để thành công á, thì họ mới hợp tác với mình đúng rồi à, sau đó thì uh, là bắt đầu là ký hợp đồng từ năm ngoái và nhóm người đó cũng giúp để cho QC có thể à, hoàn thành những cuốn sách của mình phải không? Vâng, họ sẽ giúp mình từ đầu đến cuối có nghĩa là họ sẽ giúp mình duyệt văn chương, à, việc duyệt chính tả, sau đó design cái bìa bên trong rồi sau đó à, trận cuối là design cái cái cover. Và bây giờ QC sẽ giới thiệu đến quý vị cuốn sách đầu tiên mà cô đã xuất bản với có tên là Waking Up to You. Vâng, à, đây là cuốn sách à, đầu tiên mà QC viết. À, QC có ý kiến này từ lúc high school. Wow. À, và cái câu chuyện này rất là dễ thương. À, rất là hài hước và romantic comedy à, thì cái cuốn sách này nói về một cô gái đang ngủ trong lớp và bị à, có vài anh chàng à, trêu cô ta à, và những anh chàng này nổi tiếng là phá vách trên trường hay bạo động à, cho cho cho những học sinh khác và um, ai ngờ đâu cái người cầm đầu của cái nhóm đó lại trở thành là anh ghẻ của cô ta wow. và khi sống bắt đầu sống chung một uh, ngôi nhà thì là anh ta bắt đầu xây uh, cảm tình với cô ta à. vâng à, và uh, QC cũng có mention trong cuốn sách này cũng có đề cập tới vấn đề bullying vâng. phải không um, tức là bạo hành trong trường học thì đây uh, là một cái message cũng rất là hay à, vâng thưa quý vị một cuốn sách mà à, có chuyện tình cảm trong đó có chuyện hài hước trong đó thì chúng ta đọc sẽ rất là nhẹ nhàng sau những ngày làm việc rất là căng thẳng thưa quý vị chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị à, cuốn sách Waking Up To You QC Ngo à, một lần nữa được bày bán trên Amazon Barnes Noble, Google Play và Apple iTunes. Yeah. Cuốn sách thứ hai thì uh, rất là thảm, <laughs> chuyện rất là thảm. Uh, nói về một cô gái 15 tuổi uh, uh, cuối năm 1800 uh, phát hiện mình đã bị uh, uh, mắc cái bệnh uh, bệnh cùi và oh. thời thời đó thì không có thuốc chữa và cô ta phải uh, lúc đó cô ta mới bắt đầu uh, tuổi đang yêu tuổi 15 tuổi thì mới đầu đang yêu và phát hiện ra là cái người cô ta yêu thầm cũng yêu cô ta lại nhưng mà chẳng may là hai người phải chia tay bởi vì cô đã mắc bệnh cùi và cô ta uh, bị lôi đi qua cái đảo Molokai của Hawaii và phải từ đó sống một mình với những người bệnh khác. Wow, một câu chuyện mà Vân Anh nghĩ là sẽ rất là hồi hộp Vâng thưa vâng. quý vị, một lần nữa cũng mời quý vị um, ủng hộ cho QC Ngô À, một cuốn sách với tên là Untouchable. À, vâng thưa quý vị một câu chuyện mà mới giới thiệu sơ sơ thôi Vân Anh cảm thấy rất là hồi hộp dạ. và rất là tò mò muốn đọc cuốn sách này cuốn sách thứ ba thì mới ra thị trường thôi cho nên QC chưa có cuốn sách trong tay à, nhưng mà nó hiện nó đang đang ở trên uh, Amazon rồi thì cuốn sách của thứ ba cũng rất là hài hước cũng là romantic comedy à, về nói một về một cô gái rất là mạnh mẽ à, và rất là gan dạ cô ta dám uh, uh, tham gia một đội football của con trai thôi wow. và cô ta là cô gái duy nhất cho nên cái tự đề gọi là the only girl và đương nhiên lúc mà mới ban đầu tham gia thì những người trong đó uh, không thích cô ta và muốn làm cách uh, đủ mọi cách đủ mọi trò để làm sao cho cô ta bỏ ra khỏi cái cái đội đó nhưng mà sau này họ thấy là cô ta rất là giỏi và bắt đầu mến cô ta nữa mời quý vị ủng hộ cho ba cuốn sách mới được uh, ra mắt chúng ta của QC Ngô tại Amazon, Barnes Noble, Google Play and Apple iTunes. Vâng thưa quý vị, ngoài đam mê viết sách, viết truyện, chúng tôi được biết QC Ngô còn có cái đam mê vẽ tranh nữa quý vị. Và bây giờ chúng tôi sẽ được giới thiệu với quý vị một vài tác phẩm của QC Ngô. Vâng, à, xin uh, share cái bức tranh đầu tiên QC vẽ cái này cũng vẽ lâu rồi khoảng 6 6 7 năm rồi. Cái này là QC um, bắt chước theo một người uh, uh, khác thì lúc đó tại QC bắt đầu tập vẽ thôi cho nên dám uh, bắt chước theo và QC thấy nó cũng ok à, rất là dễ thương quý vị <laughs> vâng, vâng tấm này cũng rất là công phu à, tấm này thì QC có đặt tên là cái gì không có chủ đề gì không QC à, không thật sự mình vẽ mình cũng không có đặt à. tên à. và chủ đề cho chỉ có hứng vẽ cái gì thì vẽ à, cái và không? cái cái tấm này QC à, vẽ lúc nào khoảng lâu, chưa? lâu rồi cái này là những tấm mà QC vẽ đầu tiên lúc mà mới tập vẽ đó wow. là khoảng 6 7 năm về trước Hương sẽ có thể để này được rất là dễ thương quý vị vâng à, đây là tấm thứ hai thì QC vẽ cũng mới gần đây thôi mấy mấy tháng này thôi wow. thì là một đây là một cái tấm cảnh, khác cảnh hoàng hôn à, ai cũng nghĩ là hoàng hôn nhưng mà đây là mặt trời mọc oh hay không quý vị <laughs> có mặt trời nhỏ xíu ở đây nè à <laughs> vâng um, à, QC vẽ tranh uh, trên cái online app và cũng bán tranh trên đó luôn wow yeah đây là bức của một bức QC cũng mới vẽ gần oh, đây à, cũng khoảng mấy tháng nay thôi có trăng rồi bên dưới là cái ao phản chiếu cái ánh sáng của trăng ừ. xuống mặt nước hồ rất là trong rất là dễ thương quý vị yeah. Dạ, <laughs> nhiều người rất là thích cái tấm này yeah. Dạ. à, và một tấm nữa là QC đã à, có người mua rồi gửi mua à, họ đặt cái tấm này wow oh cute yeah dạ, họ họ thích cái nền đen à, vẽ lên trên nền đen rất là khó bởi vì à, mình không có có thể nào làm lỗi nếu mà làm lỗi thì nó mình phải nó sẽ hư hết cái bức tranh còn những bức tranh khác thì mình sơn hết lên hoàn toàn cho nên nếu mà mình có làm lỗi mình có thể sơn lại còn mình giữ cái nền đen y á, thì là nó hơi khó ờ. hơn một tí à, vâng thưa quý vị bức tranh này thì chúng ờ, bên anh được thấy là có hình đức phật bên cạnh đó là hai cái hoa sen à, rất là đơn giản quý vị nhưng mà rất là rất đẹp vâng <laughs> thank you Wow. Dạ có người đặt mà mua cái tấm này và cái người mà đặt mua tấm này cũng đặt mua cái tấm này à, QC oh. làm đặc biệt có nghĩa là cái QC dùng cái loại sơn mà nó ừ, trong tối nó sẽ sáng ra rồi lúc mà à, tắt đèn đi thì mặt trăng nó sẽ rọi sáng mấy ngôi sao dọi sáng và cái bông sen nó giống như là nổi trên nước rất là đẹp wow yeah. vâng à, một lần nữa QC có thể nói là cái nơi mà QC à, quý vị có thể vào để xem được những bức tranh và mua tranh là cái địa chỉ là À, ờ, QC ở trên uh, ờ, Bigo app O dot com ờ, Vị ngày hôm nay vị khách mời của chúng ta đó là à, dược sĩ Quế Châu, đó là tiếng Việt nhưng mà cái tên chính của cô trong dòng tiếng Hoa Kỳ và dễ dàng để chúng ta nhớ đó là QC Ngô. À, để gửi đến quý vị cái message cái um, cái ý chính của chúng tôi muốn giới thiệu đó là à, một người sang Mỹ rất là trẻ, cô mới có 5 tuổi. À, cô nói tiếng Việt rất là lưu loát cô đã thành công trong dòng chính của Hoa Kỳ trở thành một người bác sĩ dược dược khoa đó là một người dược sĩ và bên cạnh đó cô cũng không có từ bỏ cái cái cái đam mê của mình ừ. à, tại vì trong cuộc sống mình đã có địa vị mình đã có một cái nghề vững chắc rồi nhưng mà cái cái đam mê cái đó nó không có mình không có làm ra tiền trong cái đó nhưng cái đó nó giúp rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta nó làm cho đời sống của chúng ta cân bằng và đặc biệt với những cái đam mê về nghệ thuật đó phải không QC dạ. vâng. nó làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn vâng. à, thưa quý vị bên anh chúc cho QC sẽ càng ngày càng thành công sẽ càng ngày càng có nhiều à, tác phẩm để gửi đến cho tất cả độc giả khán giả khắp nơi à, tại Hoa Kỳ khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta mời gọi các cô các bác các anh các chị ủng hộ cho QC Ngô dược sĩ Quế Châu Ngô lời cuối cùng cho QC gửi đến quý vị khán giả. À, dạ, rất, rất là cảm ơn cô đã mời à, cháu tới đây hôm nay và rất là cảm ơn à, quý vị và xin quý vị ủng hộ QC, ủng hộ người Việt Nam, nhà văn Việt <laughs> bởi vì à, ở ngoài đó mình không có nhiều nhà văn Việt cho lắm cho nên à, rất là mong quý vị ủng hộ và cũng mong là QC uh, à, noi gương cho các em Việt Nam khác mà muốn đi theo ngành nghề à, nghệ thuật hay là viết văn thì họ cảm thấy là họ sẽ có cơ hội. Vâng, ủng hộ cho nhà văn trẻ, người họa sĩ trẻ của chúng ta. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và hy vọng là à, Quế Châu Ngô sẽ à, sẽ có những chương trình thường xuyên trên VNTV trong thời gian sắp tới. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn quý Châu. Chúc quý Châu may mắn. Thank you, girl. Thank you.